Xin chào các bạn, mình là Đinh Thu Phương, là giảng viên nguồn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời mình cũng đang là huấn luyện viên của hệ thống kinh doanh online không vốn Dropy. Hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ cho các bạn về cái mô hình kinh doanh online không vốn của Dropy. Um, cái video này sẽ rất hữu ích cho các bạn đang là người, những người kinh doanh online hoặc là đang có ý định kinh doanh online hoặc là những người thường xuyên có thói quen mua sắm online đây là một số các cái hoạt động liên quan đến à, khởi nghiệp à, mình đã có trong cái thời gian vừa qua đó đây là hoạt động tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên rồi um, hoạt động tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên uh, qua Zoom trong mùa Covid um, hoặc là cả cái hoạt động về kỹ năng tìm kiếm việc làm à, theo mình ý, thì cái kinh doanh online không đồng thì tất cả mọi người đều có thể làm được bởi vì nó sẽ không có những cái rủi ro như là chúng ta kinh doanh à, online à, kinh doanh bình thường vì vậy cho nên là mình muốn chia sẻ cái mô hình này rộng rãi để cho mọi người um, chúng ta thấy rằng là ở trên cái hệ thống bây giờ thì đang có hai tồn tại song song hai cái hệ thống một là cửa hàng truyền thống và hai là cả cái cửa hàng online thì đối với bản thân mình á, thì mình vừa có cửa hàng truyền thống là một cái nhà sách mà cũng đã thành lập được 10 à, năm đồng thời mình cũng đang là à, sở hữu một cái mô hình kinh doanh online à, không vốn ở trong Dropy vì vậy cho nên là mình hiểu được những cái khó khăn và những cái thuận lợi trong hai cái mô hình kinh doanh này có một câu nói của Bill Gates năm vào năm 2016 ấy đó là từ năm đến 10 năm nữa nếu bạn không kinh doanh qua internet thì tốt nhất là bạn đừng kinh doanh nữa vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao phải chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh online điều này thì có thể là à, tất cả chúng ta đều có thể nhìn nhận một cách rất là thực tế và tìm được câu trả lời nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy rằng là xưa thì tất cả mọi thứ đều phải đến nơi mua mua tất cả các cái mua bán các cái giao dịch đều phải đến tận nơi mà sản phẩm đó được trưng bày tuy nhiên đối với à, ngày nay ấy, thì chúng ta thấy là tất cả mọi người đều sử dụng à, internet cho nên cái việc mà kết nối giữa người mua và người bán ấy thì hầu như là uh, rất nhiều bạn trẻ hoặc là những người biết sử dụng cả cái thiết bị thông minh như là điện thoại máy tính thì chúng ta đã chuyển dần từ cái việc uh, mua hàng ở các cái cửa hàng truyền thống chuyển dần sang xu hướng là mua hàng ở các cái cửa hàng online vậy thì là Ờ, khi cái người mua hàng mà chuyển từ lựa chọn mua hàng truyền thống sang lựa chọn mua hàng online thì cái người kinh doanh phải lựa chọn cái mô hình kinh doanh như thế nào để hạn chế các rủi ro và mang lại cái hiệu quả cao nhất thứ nhất là chúng ta so sánh cái mô hình kinh doanh online truyền thống mô hình kinh doanh online truyền thống là cái mô hình kinh doanh mà à, chúng in, kinh doanh online từ phát nghĩa là chúng ta từ tìm nguồn hàng từ từ kinh doanh từ đăng bài từ bán hàng và tất cả mọi thứ thì đối với mô hình kinh doanh online truyền thống thì chúng ta thấy nó có những cái một số những cái hạn chế nhất định hạn chế thứ nhất là về nguồn hàng nhiều người chúng ta lúng túng không biết là tìm nguồn hàng như thế nào và chất lượng hàng hóa như thế nào bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái hàng hóa đó trên hình ảnh và chưa được kiểm chứng à, thậm chí thì cả cái hàng hóa đó được vận chuyển từ từ xa đến ví dụ như là từ nước ngoài vào ví dụ như là nhập từ Trung Quốc vào chẳng hạn thì nếu những người kinh doanh online mà có quy mô một chút thì người ta sẽ nhập cả từng container hàng và những cái hàng hóa đó chúng ta cũng chưa được kiểm chứng về chất lượng vì vậy cho nên cái việc mà chất lượng hàng hóa là ngay cả người bán cũng không kiểm chứng được cái việc thứ hai là vốn đối với kinh doanh online ở uh, kinh doanh online theo mô hình truyền thống ấy thì là các bạn phải bỏ vốn ra để nhập hàng và giá nhập hàng ấy, thì nó sẽ chênh lệch cho từng các cái đại lý bởi vì nó tùy theo số lượng mà mặt hàng mà các bạn nhập thứ ba là giá bán giá bán đi vì chúng ta không có thống nhất một cái giá cho nên là À, các cái cửa hàng online theo kiểu truyền thống thì có sự cạnh tranh nhau về giá bán vì vậy cho nên là chúng ta thường không không không giảm kết bạn với những người mà có kinh doanh online theo các cái mặt hàng mà mình cũng đã kinh đang kinh doanh thứ ba nữa là hàng tồn khi chúng ta nhập về với một cái số lượng lớn và đặc biệt là các cái hàng theo trend ấy, thì chúng ta biết là khi mà nó quá cái giai đoạn đó rồi thì thường là bị các cái hàng tồn um, đằng lại và do đó thì người người kinh doanh sẽ bị thiệt hại về vốn cũng như là uh, phải uh, chịu những cái tổn thất về hàng tồn à, rồi tiếp theo nữa là đối với cá nhân ấy, thì chúng ta không có các cái kiến thức về kinh doanh thì thường như thế này là chúng ta kinh doanh một cách là bột phát và không được đào tạo thứ hai là cả cái kiến thức về hàng hóa những cái hàng hóa chúng ta nhập về đấy thì chúng ta sẽ bán và chúng ta bán dựa trên cái việc là chúng ta có cái cảm nhận về hàng hóa chứ hoàn toàn chúng ta không hiểu về cái kiến thức đó về hàng hóa thứ ba nữa là cả cái kỹ năng về bán hàng à, không phải là những cái người bán hàng là những cái người mà chúng ta đăng bài lên rồi là ờ, người ta sẽ mua hàng liền mà có những lúc là chúng ta cần phải tư vấn những cái hàng hóa của chúng ta ấy cần phải ờ, tư vấn ờ, cần phải có các cái kỹ năng bán hàng cũng như các cái kiến thức về sản phẩm để mà tư vấn cho khách hàng làm thế nào để cái sản phẩm đó đến tay với khách hàng là sản phẩm phù hợp nhất mà họ cần được sử dụng vấn đề nữa là vấn đề ship hàng rất nhiều người ở trong cái um, uh, hệ thống làm việc văn phòng chúng ta tạm gọi là dân văn phòng ấy thì tranh thủ thời gian để bán hàng online tuy nhiên chúng ta lại gặp phải một vấn đề đó là vấn đề ship hàng thì khi mà chúng ta lại phải tranh thủ thời gian để ship hàng thậm chí có những cái hàng mà đã về một vài ngày nhưng chúng ta vẫn chưa sắp xếp được cái thời gian để ship hàng thứ tư nữa là vấn đề về thanh toán đối với những cái người mà kinh doanh online truyền thống ấy, thường chúng ta sẽ từ ship hàng hóa đi nhập hàng về và chúng ta từ ship hàng hóa đi cho khách cho nên đối với một số các khách quen ấy, thì người ta sẽ nờ cái tiền hàng của bạn và không ít ở trên mạng xã hội ờ, xuất hiện các cái tình trạng như là ai nờ ai nờ thì thanh toán ờ, ờ, cho bới hoặc là xả hàng còn lại một vài sản phẩm thì sẽ xả hàng với giá thấp hơn giá vốn chẳng hạn như những cái hiện tượng đó chúng ta gặp là rất nhiều một cái điểm lớn nữa đó là thu nhập của cái người kinh doanh online truyền thống ấy, thì thường là thu nhập rất là giới hạn bởi vì là chúng ta thường kinh doanh ở trong một cái khu vực mà nhất định à, nhỏ và nhất định cho nên là cái thu nhập nó sẽ không được mở rộng theo thị trường vì vậy khi nắm bắt được những cái khó khăn của những người mà từ kinh doanh online ấy, như là thiếu kinh nghiệm rồi là thiếu kiến thức kinh doanh rủi ro khi bỏ vốn nhập hàng hoặc là không có kinh nghiệm sử dụng các cái công cụ marketing cũng như các cái kinh nghiệm tìm nguồn hàng có chất lượng và có chiết khấu tốt và cũng không có thời gian để quản lý được toàn bộ các cái công việc bởi vì là cá nhân chúng ta phải làm toàn bộ những cái công việc từ việc tư vấn đến bán hàng đến vận chuyển đến nhập kho vân vân cho nên là Dropi đã uh, giúp và một cái khởi đầu công việc kinh doanh online một cách dễ dàng hơn bằng cách là hỗ trợ cho những người kinh doanh online à, các cái vấn đề mà lớn của họ thì cái vấn có ba cái vấn đề lớn trong cái việc kinh doanh online đó là vấn đề thứ nhất là sản phẩm thì đối với Ropi thì tất cả các cái sản phẩm được đưa vào hệ thống đều được hệ thống Ropi uh, à, kiểm định qua các cái, cái, cái cơ quan kiểm định có chất lượng rồi mới được đưa vào hệ thống thứ hai nữa là việc marketing thì công ty sẽ hỗ trợ cái việc marketing từ cái việc là thiết kế hình ảnh làm hình ảnh làm video hoặc là cả cái công cụ marketing hoặc sử dụng các công cụ marketing không đồng để tối ưu hóa cái việc marketing của các bạn hoặc là từ đến cái việc bán hàng việc bán hàng thì trong đó nó sẽ có cả cái việc như là tìm hiểu về kiến thức rồi cả cách thức để chốt sale vân vân thì tất cả các cái vấn đề đó là các cái vấn đề lớn mà của những cái người bán hàng uh, gặp phải uh, và đặc biệt là đối với những cái người mà kinh doanh tự do mà tự phát mà chúng ta không biết đấy thì uh, hệ thống Dropy hỗ trợ hoàn toàn như vậy đối với mô hình kinh doanh online này ấy, thì chúng ta gọi nó là mô hình dropshipping là chúng ta sẽ không lo nhập hàng ờ, không lo có tồn kho bởi vì hàng không đi đến hàng sẽ đi trực tiếp từ kho của nhà sản xuất đến người tiêu dùng mà không qua một khâu trung gian nào cả cho nên là cái việc mà để đảm bảo cái tính um, tối ưu của hàng hóa đảm bảo cái chất lượng của hàng hóa đảm bảo là không có hàng nhái không có hàng giả à, tiếp theo là chúng ta cũng không cần tự động gói hoặc là giao hàng cái này hệ thống của chúng ta sẽ làm và cũng không cần kinh nghiệm bởi vì là khi chúng ta đã vào hệ thống thì chúng ta sẽ được đào tạo từ những cái việc nhỏ nhất đến những cái việc lớn hơn tất cả mọi việc trong kinh doanh online của chúng ta sẽ được đào tạo và chúng ta chỉ có làm một cái việc duy nhất đó là tư vấn và bán hàng vì vậy cho nên là là đối với cái những cái người mà sử dụng cái mô hình kinh doanh online uh, à, dropship thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái thuận lợi thứ nhất là dễ dàng tiếp cần và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả thứ hai là chúng ta có thể bán hai 24 trên vậy có nghĩa là chúng ta có thể uh, lên đơn cho khách hàng bất kỳ khi nào thứ ba nữa là thị trường của chúng ta có thể mở rộng bởi vì là cái việc kinh doanh này nó không giới hạn về địa lý nó không giới hạn về cái việc là chúng ta phải ship hàng chúng ta phải um, vận chuyển hàng hóa như thế nào cho nên cái cái thị trường của chúng ta nó sẽ được mở rộng và hiện nay thì hệ thống Dropi đã à, có uh, trên um, một số nước ở trên thế giới cho nên không chỉ là chúng ta kinh doanh ở trong nước mà chúng ta cũng có thể là kinh doanh ở nước ngoài thứ tư nữa là tiết kiệm cả cái chi phí về cửa hàng khó bãi và nhân viên thì cái phần này là chúng ta hoàn toàn không không không không không mất chi phí về cái vấn đề này bởi vì là kho hàng của chúng ta là kho hàng của của cả công ty của các nhà sản xuất và nó sẽ vận chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng cho nên tuyệt nhiên chúng ta không nhập hàng về vì vậy cho nên cái không có chi phí cửa hàng có chi phí kho bãi cũng như là chi phí về nhân viên ít vốn và rủi ro thấp vấn đề không phải là ít vốn mà vấn đề là không vốn thì kể ừ, tại sao chúng tôi lại việc ít vốn bởi vì chúng ta chỉ có một cái phần rất nhỏ để uh, gia nhập cái hệ thống và cái phần này thì chúng ta sẽ nói ở phía sau và rủi ro thấp vì sao rủi ro thấp bởi vì chúng ta không bỏ vốn thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có rủi ro tiếp theo là chúng ta không cần kinh nghiệm vì hệ thống sẽ đào tạo cho chúng ta tất cả những cái kiến thức những cái kinh nghiệm những cái uh, um, vấn đề liên quan đến bán hàng rồi tiếp theo nữa là chúng ta tận dụng được thời gian rảnh rỗi thì cái này chúng ta không phải ship hàng chỉ là tư vấn các bạn có cái uh, nhiệm vụ là đăng bài và tư vấn cho khách hàng khi mà khách hàng à, muốn mua cái sản phẩm của các bạn do đó cho nên là chúng ta chỉ tận dụng cái thời gian rảnh rỗi của mình thôi và bạn có biết là hiện tại thì có 40 đến 45 phần trăm người tiêu dùng mua sắm online thường xuyên hơn trong tương lai và hiện tại thì có 25 phần trăm người tiêu dùng giảm tần suất mua sắm cửa hàng thực tế và chuyển dần sang đi cửa hàng online và ngay bản thân của các bạn thì các bạn cũng thấy rằng là so với 5 năm trước đây thì cái việc mà chúng ta mua sắm online hiện nay là nó tăng hơn rất là nhiều đó vì mỗi cá nhân như thế thì cả một cái cộng đồng thì cái tỷ lệ người mua sắm online nó sẽ tăng lên rất nhiều và tuy nhiên không phải người nào online kinh doanh online cũng có thể đạt hiệu quả bởi vì trong một thống kê cho thấy là 80% người kinh doanh online thất bại hoặc là không kiếm được nhiều tiền do cái việc cạnh tranh khốc liệt và cái vấn đề này đây là cái vấn đề cốt yếu bởi lý do là bạn chưa tìm được giải pháp chưa sử dụng đúng giải pháp vậy thì Dropin là sẽ là một cái um, hệ thống mà sẽ hỗ trợ cả tất cả các cái giải pháp đó cho bạn nhìn qua cái mô hình này thì các bạn có thể thấy rằng là uh, đối với Dropin thì là um, cái đối tác bán hàng là đại lý hay là công tác viên thì chỉ làm nhiệm vụ là tư vấn và chăm sóc uh, khách hàng thôi còn lại thì cả cái à, khi mà chúng ta có người mua hàng thì lên đơn lên hệ thống và cái đơn hàng này nó sẽ được đến tay của các cái nhà sản xuất và nhà sản xuất sẽ đưa hàng hóa của họ đến tay người tiêu dùng tức là đến tay khách hàng của bạn và tất cả mọi cái vấn đề mà khách hàng gặp phải ừ, khi mà mua sắm online theo hệ thống bình thường như là bảo hành như là tư vấn sử dụng vân vân thì đều được nhà sản xuất và người ừ, bán hàng cho các bạn là đảm bảo thứ nhất là đối với việc bảo hành trong quá trình vận chuyển các cái sản phẩm nếu có hư hỏng nếu có lỗi thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm và người bán hàng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm thứ hai là trong quá trình sử dụng mà khách hàng gặp phải các cái vấn đề gì đó cần được bảo hành thì hoặc là liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất bởi vì trong cái hệ thống bảo hành nó có hệ thống bảo hành online tức là tất cả mọi thông tin của khách hàng mua hàng đều được đăng nhập vào hệ thống à, của cả cái à, người bán hàng hoặc và hệ thống của nhà sản xuất do đó cho nên khi các bạn có gặp cả cái vấn đề liên quan đến hàng hóa trong cái quá trình sử dụng thì các bạn có thể liên hệ với người bán hàng của các bạn hoặc là với nhà sản xuất để được hỗ trợ à, trong cái việc là uh, bảo hành hoặc là hướng dẫn sử dụng rồi trong quá trình sử dụng nếu các bạn cần hỗ trợ khi nào thì luôn luôn sẽ có cái người bán hàng họ chăm sóc các bạn tận tình trong cái quá trình sử dụng để các bạn đôi khi là khi chúng ta đọc ừ, hướng dẫn sử dụng rồi chúng ta được tư vấn hướng dẫn sử dụng rồi nhưng trong quá trình sử dụng chúng ta cũng có là ừ, sử dụng sai chẳng hạn thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng Ờ, của cái dịch vụ vì vậy cho nên là khi mà gặp phải cả cái tình trạng đó thì các bạn sẽ liên hệ trực tiếp với người bán hàng cho các bạn hoặc là nhà sản xuất để được hỗ trợ để được uh, um, hỗ trợ tư vấn cũng như là bảo hành thậm chí khi các bạn uh, mua là các bạn đang ở địa điểm này mà sau đó các bạn uh, rơi nhà đi cái địa điểm khác um, chẳng hạn ấy Ờ, tỉnh khác hay là huyện khác vân vân thì các bạn vẫn được bảo hành bình thường ở các cái hệ thống bảo hành của cái sản phẩm đó trên toàn quốc vậy thì là cả một cái đặc điểm độc đáo của hệ thống Dropi nữa là nó không phải như cả cái hệ thống khác đó là các bạn chỉ có một hoặc hai sản phẩm để kinh doanh đối với hàng Dropi thì sản phẩm rất đa dạng độc đáo và um, chất lượng cao đây các bạn có thể nhìn ờ, thông qua cái hệ thống này đây đấy là một cái uh, trang website của Dropi và ở đây nó có tới gần 2.000 cái sản phẩm gần 2.000 cái sản phẩm à. và tất cả ở nhiều các cái lĩnh vực khác nhau do đó cho nên khi các bạn mà chọn để kinh doanh thì các bạn thoải mái để chọn các sản phẩm đây là các các sản phẩm mới là bảo hiểm đây chúng ta nhìn thấy này ví dụ như sản phẩm dịch vụ có 19 sản phẩm bách hóa tổng hợp này sản phẩm mẹ và bé này các cái sản phẩm khuyến mại này sức khỏe và làm đẹp này thiết bị gia dụng và đời sống này thời trang này thực phẩm này vân vân giả sử như thiết bị gia dụng và đời sống đây chúng ta có này máy giặt máy sấy này đó và qua đây thì chúng ta cũng thấy là à, giá cả sẽ được up ở trên website và tất cả mọi người uh, bán hàng đều bán theo một cái giá nhất định mà theo uh, uh, quy định của cái nhà sản xuất đây cho nên là chúng ta sẽ không lo về cái sự cạnh tranh về giá đây ví dụ như đây là bộ mặt nạ nâng cơ sáng giá dưỡng ẩm có trị giá là một triệu đồng đó hoặc là những cái uh, sản phẩm khác thì các bạn có thể xem ở trên cái hệ thống này thì các bạn sẽ chọn chọn cái mặt hàng mà mình thích kinh doanh à, mình cảm thấy là mình kinh doanh được đó hoặc là ví dụ như sản phẩm về thời trang thì ở đây nó sẽ có này ờ, áo chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn cái danh mục áo đó tất cả các cái sản phẩm này đều có giá niêm yết và chúng ta sẽ bán hàng theo cái ờ, giá của công ty đó cho nên chúng ta không lo về cả cái hiện tượng là à, bán hàng phá giá nếu như các bạn nằm trong hệ thống rupee mà các bạn bán hàng phá giá thì các bạn sẽ được à, à, sẽ bị loại ra khỏi cái hệ thống à, các cái tập đoàn lớn ừ, có mặt ở trong cái hệ thống ví dụ như tập đoàn Lotte với các cái à, sản phẩm như là sữa non này hạn hoặc là các cái tập đoàn của Đan Mạch với um, Elbella về các cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe và các cái sản phẩm về uh, vệ sinh uh, vệ sinh uh, cơ thể rồi khi kinh doanh cùng Ropi thì các cái đối tác kinh doanh chỉ là những cái người trung gian để đưa các cái sản phẩm của nhà sản xuất đến được người tiêu dùng chứ tuyệt nhiên chúng ta không uh, phải uh, ôm hàng không phải nhập hàng cũng không phải uh, gắm hàng bỏ vốn để nhập hàng như vậy thì là đối với cái mô hình này gọi là mô hình dropshipping ấy, thì cá nhân kinh doanh là người tư vấn bán hàng cho khách hàng sau khi chúng ta tư vấn bán hàng cho khách hàng rồi ấy, thì nếu khách hàng đồng ý thì chúng ta sẽ lên đơn bằng một cái app ở trên điện thoại và sau đó thì chúng ta lên đơn lên hệ thống Dropy đó lên đơn trên hệ thống app và sau đó thì uh, trong hệ thống Dropy nhận đơn nhà cung cấp cả cái sản phẩm đó sẽ đóng gói và giao hàng đến tận tay khách hàng và tiền thì khách hàng cũng sẽ thanh toán cho uh, cái người shipper và sau đó thì sẽ đưa về hệ thống Ropi và chúng ta sẽ là những người nhận lương hàng tháng vào từ ngày mùng 10 hàng tháng thì chúng ta sẽ được công ty trả lương đối với chiết khấu ấy, thì uh, uh, chiết khấu bán lẻ trong hệ thống Ropi lên đến 45% vậy thì chúng ta có ờ, bán hàng ở cái hệ thống nào mà có chiết khấu cao như thế chưa chắc là chưa đúng ạ thì tại sao cái hệ thống dropy nó là chiết khấu cao bởi vì chúng ta thấy một điều rằng là thông qua cái mô hình dropshipping mà tôi vừa mới nói ở lúc nãy ấy, thì chúng ta thấy là cái mô hình theo mô hình kinh doanh online truyền thống ấy, thì cái người kinh doanh online là à, là người kinh doanh online là người bán lẻ ở phía đằng sau này à, đó thì là nó là nhà sản xuất nhà sản xuất sẽ đưa cái sản phẩm của họ đến tổng đại lý tổng đại lý thì có thể là một vài tỉnh mới có một tổng đại lý sau đó đến tài lý khu vực thậm chí là à, một cái à, quốc gia chỉ có một hai tổng đại lý thôi sau đó đến đại lý khu vực đại lý khu vực sau đó thì đến những người bán buôn và bán buôn thì nó cũng có các cái cấp độ bán buôn khác nhau và cuối cùng là đến người bán lẻ sau đó mới đến người tiêu dùng như vậy thì cứ quá mỗi bậc như thế này ấy, cứ quá mỗi bậc như thế này thì thì cái chiết khấu nó sẽ được giảm bớt đi ví dụ như từ nhà sản xuất đến tổng đại lý 5% đến tổng đại lý khu vực giảm đến 5% là 10% đến đại lý bán buôn gọi chúng ta gọi là cấp 1 đấy hay cấp 2 hay cấp 3 vân vân thì nó mỗi đại lý nó mỗi cái bậc như thế nó giảm đi 5% nữa và đến người bán lẻ thì đại lý khi cái chiết khấu của nó rất thấp và nếu các bạn muốn chiết khấu cao thì các bạn phải tăng giá lên mà phải nếu tăng giá lên thì các bạn lại bị cái sự cạnh tranh của những cái người mà cùng bán cả cái mặt hàng giống mình còn đối với trong hệ thống Dropy thì tất cả các đại lý và công tác viên trên toàn quốc đều bán chung một giá cho nên chúng ta không lo cái chuyện là được sự cạnh tranh về giá đó à, đấy là những cái buổi mà chia sẻ à, các cái, cái khi các bạn vào hệ thống thì các bạn sẽ được chuyên gia trong từng các cái lĩnh vực chia sẻ với các bạn về cách à, về sản phẩm cũng như là cách chăm sóc khách hàng đó à, đối với à, trong hệ thống Dropy thì khi các bạn vào hệ thống thì các bạn sẽ có một cái app và trên cái app đó thì các bạn sẽ có cả nhiều các cái thông tin uh, nhiều các um, thông tin và khi nào riêng cái phần này thì khi nào các bạn trở thành app trở thành cái uh, cộng tác viên hoặc là đại lý của Rupi thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn tuy nhiên là cái app này có thể sử dụng ờ, rất dễ dàng trên điện thoại hoặc là trên à, máy tính hoặc là trên máy tính bảng rất là thuận tiện cho các bạn có thể sử dụng được mọi lúc mọi nơi đây là cả cái buổi đào tạo về bán hàng như vậy thì đối với cái nền tảng kinh doanh online của Dropy này ấy, thì với giải pháp là bốn không thứ nhất là không nhập hàng là hoàn toàn không có sự rủi ro thứ hai là không hàng tồn kho cũng không rủi ro thứ ba là không giao hàng cũng không rủi ro tại sao nói là không giao hàng là không rủi ro thứ nhất là rủi ro về mặt thời gian thứ hai là rủi ro về mặt hàng hóa bởi vì nếu các bạn là người tự giao hàng thì giả sử nhất định trong quá trình giao hàng mà hàng hóa nó bị hỏng nó bị ờ, giảm chất lượng thì người chịu thiệt hại sẽ là các bạn còn đối với hệ thống kinh doanh online của Ruby thì cái nhà sản xuất là người giao hàng cho nên nếu gặp phải trường hợp là bị lỗi chẳng hạn thì khách hàng sẽ trả về cho nhà sản xuất hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái người kinh doanh rồi và cái không thứ tư đó là không cần kinh nghiệm vì chúng ta sẽ được đào tạo một cách có bài bản à, à, khi mà chúng ta vào trong hệ thống rồi thì nó sẽ được nhận lương vào ngày 10 hàng tháng đây đây là tôi ví dụ lương nó sẽ bảo về như này này ví dụ như là cái tài khoản này sẽ có sẽ nhận được là 28 triệu này tài khoản này là 45 triệu đấy là hoa hồng bán lẻ nhé rồi 48 à, triệu này 57 triệu này vân vân còn nếu các bạn kinh doanh online bình thường thì các bạn làm gì có được cái số tiền uh, lương hàng tháng nó như thế đúng ạ rất rất đó là một cái cái mức lương mà rất đáng mơ ước đó. rồi về ngoài cái việc um, các bạn có cái hoa hồng bán lẻ như vừa rồi như mức lương mà các bạn nhìn thấy đây là hoa hồng bán lẻ như ở bạn này là tháng 5 năm 2022 đây này à, đây tháng 5 năm 2022 này là 48 triệu 57 triệu đây là hoa hồng bán lẻ về ngoài cái hoa hồng bán lẻ này ra thì cái người kinh doanh online um, trong hệ thống Dropy có thể có thể có cả cái khoản thu lao huấn luyện và đào tạo khi khi mà cái hoạt động kinh doanh có hiệu quả khi các bạn có được cả cái xây dựng được cái hệ thống hỗ trợ kinh doanh cho những người khác tức là các bạn có sự hỗ trợ cho những người khác cùng kinh doanh và cùng có cái thu nhập từ kinh doanh online rupee thì các bạn có nhận được một cái khoản thu lao huấn luyện với đào tạo và hệ thống Ropi cam kết rằng là luôn luôn đồng hành cùng với à, à, người bán hàng tức là cộng tác viên và đại lý luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng luôn luôn lắng nghe những cái phản hồi từ khách hàng cũng như là từ cả cái hệ thống à, bán lẻ là cộng tác viên và đại lý trên toàn quốc và không ngừng nâng cấp cái hệ thống tức là cả cái cái app của Dropy sẽ được cập nhật liên tục cái website sẽ được cập nhật liên tục hoặc là cả cái trang fanpage cũng được cập nhật liên tục à, để cho những người kinh doanh là có thể thoải mái uh, sử dụng tất cả các cái uh, phương tiện cũng như các cái dịch vụ ở trên đó để uh, chăm sóc và tư vấn khách hàng một cách hiệu quả nhất để mà tham gia được vào hệ thống kinh doanh của Dropia thì chúng ta à, phải mua một cái khóa học đó là cái khóa hướng dẫn kinh doanh online từ cơ bản đến nâng cao cùng với Dropia chúng ta chỉ mua một lần nhưng chúng ta sẽ học suốt đời có nghĩa là các bạn sẽ được học đi học lại học một lần mà chưa chưa chưa chưa chưa hiểu thì các bạn sẽ học 10 lần 10 lần mà chưa hiểu thì các bạn sẽ học 100 lần khi nào để cho cái việc thực hiện đó nó thành thục thì trong cái khóa học này của chúng ta nó có 6 cái phần thứ nhất phần thứ nhất là phần chiến lược đó là tư duy nền tảng và bản đồ chiến lược trong hệ thống kinh doanh online là chúng ta thấy là trong hệ thống kinh doanh online của chúng ta có đến hiện tại có đến hơn 2.000 sản phẩm và cái hệ thống không ngừng cập nhật không ngừng cập nhật không ngừng liên kết với các cái um, ờ, nhà sản xuất nhà phân phối mà có uy tín để đưa đưa hàng hóa vào trong hệ thống ừ, tuy nhiên là chúng ta chọn cái mặt hàng nào làm cái mặt hàng chiến lược cái sản phẩm nào làm cái sản phẩm chiến lược ừ, cho mình ấy thì thì thì thì ngay khi cái bài đầu tiên của cái việc hướng dẫn kinh doanh online là các bạn đã được chọn đã được ờ, hỗ trợ để mà học cái cách chọn cái sản phẩm ờ, để ờ, làm cái sản phẩm chính trong hệ thống kinh doanh online của cá nhân mình rồi thứ hai là marketing thì gồm có xây dựng các cái chiến lược marketing hoặc là xây dựng marketing đa kênh và các cái giải pháp data center vân vân tức là tất tật các vấn đề liên quan đến marketing mà chủ yếu là marketing không đồng à, để mà nâng cao hiệu quả bán hàng của các cái đại lý và công tác viên thứ ba là sản phẩm ờ, chiến lược chọn sản phẩm và cả cái việc là xây dựng sản phẩm phê ức sản phẩm có giá trị đối với mỗi người mỗi cá nhân mỗi công tác viên mỗi đại lý kinh doanh có một thế mạnh riêng và vì vậy cái việc mà chọn cái sản phẩm phê ức và chọn cả cái sản phẩm chiến lược cho từng cá nhân ấy, là chúng ta cũng phải được uh, hướng dẫn một cách rất là kỹ càng thì chúng ta thì thì mới nâng cao về hiệu quả bán hàng của chúng ta được thứ tư là bán hàng thì ở đấy là khóa học sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái bí quyết và tạo doanh số bền vững trong kinh doanh online bởi vì này, đối với các cái, cái um, kinh doanh ở các cái hệ thống khác ấy, thì là một sản phẩm họ chỉ có một sản phẩm hoặc hai sản phẩm thì điều này đồng nghĩa với việc là một sản phẩm các bạn sẽ bán cho 10 người các bạn phải tìm 10 người khách hàng 100 người khách hàng thay vì ở bên này có 2.000 sản phẩm và các sản phẩm này là là tất cả các cái sản phẩm mà phục vụ đời sống bình thường hàng ngày cho mỗi gia đình và mỗi con người cho nên chúng ta chỉ cần một khách hàng mà chúng ta bán được 100 1.000 sản phẩm chứ không cần tìm kiếm 100 1.000 khách hàng để bán một sản phẩm như vậy thì cái, cái việc mà à, bán hàng ấy bền vững thì trong hệ thống Ropi là làm rất tốt cái chuyện này là chúng ta và một cái vấn đề thứ hai nữa là từ khách hàng sẽ cảm nhận được cả cái giá trị về hàng hóa ví dụ như khách hàng mua máy giặt hoặc là máy rửa bát khi họ dùng họ thấy thích họ thấy tin tưởng họ thấy cái hệ thống uy tín thì người ta sẽ à, mua cả cái sản phẩm khác của bạn bởi vì từ bản thân cả cái sản phẩm đó nó đã quảng bá thương hiệu cho các bạn rồi à, tiếp theo là social tức là tối ưu các đơn hàng bằng các cái thương hiệu cá nhân à, đó là cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên internet để cho à, cái khách hàng họ nhận diện bạn họ tin tưởng bạn và thứ tư là vấn đề kinh doanh tức là phương pháp xây dựng kinh doanh đột phá xây dựng cái hệ thống kinh doanh đột phá trên internet các bạn vừa là người bán hàng vừa là người xây dựng hệ thống tuy nhiên đối với Droki thì nó khác với cái um, um, kinh doanh ở đa cấp ở chỗ là uh, kinh doanh đa cấp thì là nó sẽ dành nhiều cái uh, dành nhiều cái à, kinh phí để chi cho cái việc xây dựng hệ thống còn đối với Dropi thì lại ưu tiên những người bán lẻ do đó cho nên là cả cái hoa hồng bán lẻ thì luôn luôn là là những cái cái cái uh, kinh phí những cái chi phí mà cao nhất còn những cái việc mà xây xây dựng hệ thống thì là khi các bạn xây dựng được hệ thống đủ mạnh thì nó các bạn cũng kiếm được lợi nhuận từ việc xây dựng hệ thống nhưng việc này nó là rất nhỏ và trong cả cái video tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho các bạn cái sự khác nhau giữa hệ thống uh, ờ, dropshipping của Dropy và cái kinh doanh online uh, và cái cái um, và cái cái mô hình đa cấp nó khác nhau như thế nào Ờ, vì tôi biết chắc chắn rằng là có rất nhiều người trong chúng ta đang mơ hồ về cái việc là chúng ta cũng từ đặt câu hỏi là Dropi có phải là cái mô hình đa cấp hay là không đó. thì um, như vậy là cái chia sẻ về cái mô hình của uh, kinh doanh online không vốn của hệ thống Dropi um, của mình đã hoàn thành và để mà trở thành đối tác của Dropi ấy, thì bạn chỉ bạn có thể là một là liên hệ với số điện thoại trên màn hình hai là các bạn sẽ truy cập và để lại thông tin ở trong cái website worlder.com hoặc là truy cập và điền thông tin vào link ở dưới video hoặc là để lại thông tin ở dưới phần bình luận ở dưới bài viết thì chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn um, các cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ à, làm các cái à, chia sẻ về à, cách thức các bạn lựa chọn sản phẩm cách thức các bạn marketing sử dụng các cái chiến lược marketing cộng đồng và phân biệt cho các bạn về mô hình dropy dropshipping và cái mô hình kinh doanh đa cấp để các bạn hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm kỹ hơn và tư vấn kỹ hơn à, về cái mô hình này thì các bạn có thể liên hệ một trong là các cách mà tôi vừa mới à, đưa ra trên màn hình à, và cách đơn giản nhất là các bạn điền thông tin vào trong cái link mà tôi sẽ để dưới cái video này để um, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn và chỉ cho các bạn cụ thể hơn còn uh, bình thường cái giá của một cái khóa học nó nó có trị giá 3 triệu nhưng trong cái uh, video này nếu các bạn để lại thông tin thì cái khóa học đó nó sẽ chỉ có giá là uh, 599 000 đồng ờ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và tôi ờ, sẽ làm các cái video tiếp theo để hỗ trợ các bạn kinh doanh online kể cả kinh doanh online trong hệ thống Ruby cũng như là kinh doanh online tư phát để cho các bạn có thể nâng cao được hiệu quả của cái việc kinh doanh online xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo